lô đất này cực kỳ đẹp mình sẽ review cho cả nhà trên kênh YouTube thì cả nhà hãy bấm xem kênh Toàn Thành Phát của mình lô đất này có nhật ưu điểm là đã có số mua công chứng ngay nhà cả nhà và giá 750 triệu là giá đã bao số ạ cả nhà xem thấy hay thì hãy bấm cho mình một like chia sẻ và đăng ký kênh xin chào và tạm biệt ạ